Đợt dịch COVID-19 thứ tư thách thức năng lực chế độ và niềm tin của người dân. Kể từ khi dịch COVID-19 bùng phát từ đầu năm 2020 đến ngày 1 tháng 8 năm 2021, Việt Nam đã ghi nhận hơn 150.000 ca nhiễm, hơn 38.000 người khỏi bệnh, gần 11.000 bệnh nhân đang điều trị và gần 1.500 ca tử vong riêng thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 62% tổng số ca nhiễm COVID-19. Trong những ngày gần đây, số ca nhiễm và số tử vong tăng nhanh. Đợt dịch thứ tư gây ra tới 98% tổng số ca nhiễm và tử vong được cho là nguy hiểm nhất. Bắt đầu từ ngày 27 tháng 4 năm 2021, đang diễn ra rất phức tạp khi xuất hiện biến thể Delta có khả năng lây lan nhanh, ít triệu chứng để nhận biết, thời gian ủ bệnh ngắn và dễ gây tử vong. Ba đợt dịch trước dù kéo dài hơn một năm và kết quả chống dịch COVID-19 được ca ngợi, nhưng đã không lường được sự thay đổi của dịch với những tình huống phức tạp và kéo dài. Bởi vậy, đã không phản ảnh được đầy đủ về năng lực của chính quyền và niềm tin từ người dân, yếu tố quyết định chiến thắng đại dịch. Khái quát về các giải pháp chống dịch gồm kích hoạt tình trạng thời chiến, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, ưu tiên sử dụng biện pháp hành chính với 5K là biểu tượng nhanh chóng huy động nhân lực và vật lực, đặc biệt trong những lĩnh vực biệt lập và ngắn hạn. Chiến dịch phản ảnh lợi thế và sự quyết tâm của chế độ đảng Cộng sản toàn trị. Các văn bản pháp lý chống dịch được chính phủ thực thi gồm chỉ thị 15 ban hành ngày 27 tháng 3 năm 2020, chỉ thị 16 31 tháng 3 năm 2020 và 19 24 tháng 4 năm 2020 theo các cấp độ nghiêm ngặt khác nhau. Chỉ thị 16 ở mức cao nhất và nhấn mạnh cách tiếp cận về giãn cách xã hội, phong tỏa, truy vết nghi lây nhiễm F0 để điều trị ở bệnh viện và tiếp xúc gần F1 để cách ly tập trung trong các cơ sở được chuẩn bị trước. 6 bài học kinh nghiệm trong công tác phòng chống dịch được Bộ Y tế tổng kết ngày 16 tháng 4, trong đó chủ yếu là các giải pháp thiên hành chính nêu trên. Nhưng đã thiếu các kịch bản với quy mô lớn và tính chất phức tạp hơn mang tính khả thi. Ngoài ra, chiến lược vaccine đã bị coi nhẹ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, hiện là trung tâm dịch của đợt thứ tư, sự bùng phát, lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, số ca lây nhiễm và tử vong tăng nhanh khiến cho phương châm 4 tại chỗ, chỉ huy, lực lượng, phương tiện, vật tư và hậu cần tại chỗ, chống dịch đã không thể đáp ứng trước thực trạng rất phức tạp. Các cấp độ thiết chặt tăng dần được áp dụng từ chỉ thị 11 của Ủy ban Nhân dân đến chỉ thị 16 và mới đây nhất là chỉ thị 16 cộng nghĩa là kéo dài hơn và nghiêm ngặt hơn như kể từ cuối tháng 7 năm 2021. Người dân bị cấm đi lại từ 18 giờ tối đến 6 giờ sáng, áp dụng cho toàn thành phố. Ngoài ra, 18 tỉnh, thành phố miền Tây Nam Bộ đang áp dụng. Chỉ thị 16, nhiều tỉnh thành khác, số ca lây nhiễm trong cộng đồng cũng đang có xu hướng tăng. Thủ đô Hà Nội vừa áp dụng chỉ thị 16 ông Thủ tướng Chính phủ đã nêu ra những hạn chế về phòng chống dịch COVID-19 trong cuộc họp trực tuyến của chính phủ với 21 tỉnh thành tối ngày 23 tháng 7 năm 2021. Tình hình rất phức tạp của đợt dịch này đang thách thức năng lực của chế độ và niềm tin của người dân vào chế độ. Năng lực của chế độ không chỉ thể hiện qua quyền lực được tập trung thế nào mà còn là chính quyền trung ương và địa phương cần có tầm nhìn, chính sách, kiến thức chuyên môn kỹ năng thực thi và sự công bằng để đưa ra những đánh giá tốt nhất hiện có. Ngoài ra, năng lực còn là nguồn lực sẵn có để chống dịch, cái mà chúng ta đang thiếu để đáp ứng tình hình dịch bệnh sẽ còn tiếp diễn căng thẳng. Việc trao đặc quyền điều hành đã được trao cho chính quyền một cách nhanh chóng để đối phó với tình trạng khẩn cấp về dịch bệnh COVID-19 hiện nay – Đảng Cộng sản đã ban hành chỉ thị chủ trương chống dịch, Quốc hội đã thông qua cơ chế đặc thù ngay tại kỳ họp thứ nhất vừa qua, cho phép chính phủ áp dụng các biện pháp chưa từng có trong luật để chống dịch, và chính phủ đã thành lập các tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng tại trung tâm dịch. Nhưng việc sử dụng hiệu quả quyền lực được trao còn phụ thuộc trước hết vào sự tin tưởng của người dân. Các chốt chặn có thể nhanh chóng được dựng lên với nhiều lực lượng tham gia, nhưng nếu quyền lực rơi vào tay những kẻ lơ là với công vụ hoặc có thói quen độc đoán, thì cách xử lý kiểu như bánh mì không phải là thực phẩm thiết yếu hay hành vi thô bạo của chúng với người dân sẽ là cách đánh mất niềm tin nhanh nhất. Việc quan tâm đến người dân, người lao động nghèo trong vùng phong tỏa cần đặt lên hàng đầu trong chống dịch. Đứt gãy nguồn cung ứng hàng hóa thiết yếu đã ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống của họ. Thiếu cơ chế bình đẳng, chủ động trong cứu trợ dẫn đến sự phân biệt đối xử giữa cư dân trong và ngoài tỉnh cũng gây ra ngán cục bộ và những phiền phức vất vả cho hàng đoàn người chạy dịch về quê. Việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân, lao động nghèo và doanh nghiệp bộc lộ sự thiếu cơ chế tiếp cận minh bạch, sự thất bại chính sách từ gói hỗ trợ 62.000 tỷ đồng của Thủ tướng Chính phủ ký từ tháng 4 năm 2020 chứng tỏ sự lúng túng trong thực thi và bị níu kéo bởi tâm lý có thể bị đối tượng lợi dụng hoặc sợ trách nhiệm gói hỗ trợ mới 26.000 tỷ đồng từ tháng 7 năm 2021 là chưa đủ với quy mô dịch bệnh và tầm nhìn về hiệu quả dài hạn. Linh hoạt thực hiện mục tiêu kép có thể là cần thiết đối với từng địa bàn tùy thuộc vào đặc thù, chẳng hạn thích hợp với các khu công nghiệp ở Bắc Giang nhưng không với Bình Dương. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, sự an toàn trước dịch bệnh và sự tự nguyện của người lao động cần được đặt lên hàng đầu. Chiến lược vaccine đã thay đổi quan niệm các biện pháp hành chính tốn kém mà không quyết định thắng dịch. Cơ chế mua, thành lập quỹ vaccine với sự huy động từ cộng đồng doanh nghiệp và người dân, sản xuất vaccine trong nước và ngoại giao vaccine để được thúc đẩy mạnh. Tuy nhiên, cần có cơ chế nghiêm ngặt phòng ngừa và kiểm soát trục lợi và công khai, minh bạch cách tiếp cận như xét nghiệm tiêm phòng vaccine. Việc triển khai tiêm còn chậm dù đã có vaccine, ngoài ra sự ưu ái cho cháu của ông ngoại luôn là hình ảnh phản cảm gây bức xúc dư luận. Dịch COVID-19 ở Việt Nam, sự đối lập giữa truyền thông nhà nước và mạng xã hội. Bệnh viện kính chỗ, bệnh nhân nằm la liệt gắn với máy trợ thở hoặc bình oxy. Người người kêu cứu vì có thân nhân qua đời hoặc đang là F0, F1 và cần trợ giúp. Những thông tin này được loan truyền rộng rãi trên mạng xã hội và ở Việt Nam trong mấy tuần qua cho thấy tình hình dịch bệnh bùng phát thật đáng lo ngại. Thế nhưng nếu một người chỉ xem TV hoặc đọc báo nhà nước thì dịch bệnh lại không hề đáng sợ như vậy. Trong chương trình thời sự của Đài truyền hình Việt Nam hoặc trên các mặt báo lớn, thông tin đăng tải về dịch bệnh COVID-19 chủ yếu là các con số cập nhật ca nhiễm mới, số ca khỏi bệnh và gần đây lại không đề cập số ca tử vong mỗi ngày. Truyền thông nhà nước cũng chú trọng đưa tin về các chỉ đạo của cơ quan nhà nước và nếu có đề cập đến ảnh hưởng của dịch bệnh thì chủ yếu chỉ khai thác những vấn đề kinh tế và xã hội. Điều mà nhiều người theo dõi tin tức thông qua truyền thông quốc doanh ở Việt Nam nhận thấy đó là sự thiếu vắng khuôn mặt người dân, những bệnh nhân COVID-19 và thân nhân của họ hoặc những người vì dịch bệnh mà mất đi miếng cơm, manh áo hoặc rơi vào cảnh khốn cùng. Thậm chí, hôm 27 tháng 7, báo Tuổi Trẻ đưa tin về việc thành phố Hồ Chí Minh phải lập thêm 4 bệnh viện để điều trị bệnh nhân nhiễm COVID-19, gọi đó là tin tốt. Trong khi đó, trên mạng xã hội Facebook, thông tin về dịch bệnh lại không hề tích cực như cách mà báo chí nhà nước phát họa. Nhóm Facebook rút nhau mùa dịch, một diễn đàn được lập ra bởi các y bác sĩ với mục đích được mô tả là giúp các bạn đang hoạt động trong ngành y tế như bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên có thời gian nhàn rỗi có thể hỗ trợ bệnh nhân từ xa hoặc tại nhà. Chỉ trong một thời gian ngắn đã có gần 400.000 người tham gia và những thông tin thường thấy là các lời kêu cứu. Hôm nay bác sĩ có nói với anh trai em rằng tình trạng của ba em đang xấu đi nhưng không có bệnh viện chữa trị nào chịu nhận. giờ ba em ở đây không được uống thuốc và chỉ thở oxy thôi do bệnh viện không phải là bệnh viện điều trị. Bây giờ có cách nào không mọi người ơi? Ba em là bệnh nền là cao huyết áp. Hai ngày nay bác sĩ đã cố đẩy oxy lên cao nhưng lúc nào đó cũng chỉ 80 và ba em bắt đầu tức ngực và khó thở. Một người phụ nữ có tên Facebook Thanh Di đăng nội dung trong nhóm. Những lời kêu cứu như thế này xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Người thì kêu cứu vì có thân nhân nhiễm COVID-19 và trở nặng, nhưng không được nhập viện. Người thì kêu cứu vì lạc người thân trong bệnh viện hoặc có những người than thở vì cảnh sống khốn khó trong các khu bị phong tỏa. Thậm chí đến ngay cả cựu quan chức nhà nước như ông Đoàn Ngọc Hải, người nổi tiếng vì chiến dịch dọn vỉa hè khi còn đương chức phó chủ tịch quận nhất thành phố Hồ Chí Minh, cũng phải đăng lời ai oán trên mạng xã hội. Trong bài đăng, ông kể về trải nghiệm xảy ra hôm 27 tháng 7 khi chứng kiến một phụ nữ 54 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh qua đời nghi là do COVID-19 nhưng không được cấp cứu kịp thời. Lý giải về hiện tượng truyền thông nhà nước đưa tin né tránh về tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Ngọc Vinh, nhà báo kỳ cựu từng có 30 năm làm việc cho báo tuổi trẻ, cho biết Điều đó là đương nhiên, bởi vì trong hoàn cảnh dịch giả này mà là báo chí, theo tôi thì chắc chắn được sự chỉ đạo của ban tuyên giáo để đưa nhiều tin tích cực. Chứ trong lúc này dịch giả mà đưa tin tiêu cực như là mạng xã hội thì mấy ổng sợ nó gây ra nguy cơ tâm lý không tốt trong dư luận. Ông Vinh cũng giải thích thêm về cách mà nhà nước định hướng cho giới truyền thông quốc doanh. Họ chỉ đạo nhiều khi bằng miệng hoặc bằng văn bản, thông thường là thông qua ban tuyên giáo, chứ họ không kiểm duyệt Ví dụ họ chỉ đạo trước về vấn đề đó, sự kiện đó nên được đưa như thế nào, đưa bao nhiêu phần trăm sự thật, đưa nặng hay là đưa nhẹ, nên đưa tin tích cực nhiều hơn hay tin tiêu cực nhiều hơn thì họ có chỉ đạo hết. Với những vấn đề không nhạy cảm thì họ để cho báo chí thoải mái, nhưng nếu mà báo chí đi quá đa chút thì họ thổi còi liền. Vậy câu hỏi được đặt ra trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm thế này thì người dân cần được cung cấp thông tin ra làm sao? Ông Nguyễn Tâm, một người dân đang sống trong vùng dịch ở Bà Rịa, Vũng Tàu, cho RFA biết quan điểm của ông rằng Mình muốn có thêm nhiều góc nhìn, không chỉ những bệnh nhân COVID không mà các bệnh nhân khác nữa, các sinh hoạt bình thường khác nó đang như thế nào để một người dân khi họ có vấn đề thì họ ít nhiều có thông tin để họ đánh giá và điều chỉnh cái hướng giải quyết. Ví dụ như một người nào đó, gia đình họ bệnh thì bây giờ taxi không có, các bệnh viện đang quá tải hay gì đó, thì các thông tin trên cần phải được đưa ra để người ta lường trước được. Còn hơn là khi mình muốn quyết định cái gì mà mình hoàn toàn bị thụ động vì không biết thông tin nó như thế nào. Còn ông Nguyễn Ngọc Vinh thì kêu gọi nhà nước công bố sự thật về tất cả những gì liên quan đến dịch bệnh để người dân biết và chuẩn bị tinh thần, cũng như tham gia chống dịch. Không chỉ dừng lại ở việc định hướng báo chí tránh viết tiêu cực về dịch bệnh, chính quyền còn trừng phạt những người dân đưa tin hoặc bày tỏ quan điểm về tình hình dịch bệnh. Một vụ được nhiều người biết đến là vụ MC Trác Thúy Miêu bị Sở Thông tin và Truyền thông của thành phố Hồ Chí Minh phạt 7 triệu rưỡi đồng sau khi phát ngôn trên Facebook về việc đoàn tình nguyện viên từ Hải Dương vào Sài Gòn chống dịch.